nuôi từ ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì chúng ta không ra được ngày hôm qua thứ hai thì chúng ta mới ra được con 092 nháy này anh em này khá là tiếc phải không ạ đề chạm 2 của chúng ta thì à, nuôi đến ngày mùng 3 tháng 11 thì ngày hôm nay mới là ngày mùng 1 mùng 2 mùng 3 còn 3 hôm nữa thì anh em tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé cái đề chạm 2 của chúng ta thì trong ngày hôm nay rất chi là đẹp nên là anh em tham khảo và cân đối anh em nào đang nuôi thì tiếp tục vào nuôi cho mình và còn một cái đề chạm 7 này của chúng ta này đó anh em nào mà đang nuôi thì cũng tiếp tục nuôi cho mình cặp 2332 của chúng ta thì ngày hôm nay là ngày cuối anh em nào mà đang à, vào khung thì chúng ta vào lốt ngày hôm nay cho mình anh em nhé đó thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này trong buổi chiều của chúng ta thì nó tương bừng của anh em nào mà đang nuôi thì nó sẽ ra thì chúng ta đỡ mất nhiều cái vốn hơn nhưng mà lô đề thì không phải là lúc nào chúng ta cũng rực rỡ và chiến thắng nên là anh em cân đối cái vốn của mình làm sao nó hợp lý là được khi mà chúng ta đã ăn thông gần chục ngày thì chúng ta có lúc chúng sẽ bị gãy thôi đó anh em nào mà chơi cái này thì chúng ta biết thừa phải không ạ đó nên là anh em cân đối vốn làm sao nó hợp lý là được đỡ mất nhiều vốn thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái tổng đề để chúng ta tham khảo thêm và lô cung 3 ngày kết hợp với lại xiên 2 anh em nhé thì em cũng để ý luôn đây cho mình đó đường cầu này của ngày thứ hai ngày 31 tháng 10 thứ hai này ngày mùng 3 tháng 10 thì mình sẽ lấy một tháng gần nhất để đi test cho anh em ở giải 7 này của chúng ta lấy con số cuối cùng bộ số 3 giải 7 này hai con này thì lấy bóng của nó anh em nhé 4 bóng 9 đề lui tuần thứ hai này tổng 4 và 9 tổng 4 của chúng ta thì có 040 131 2277 686 này chín năm chín tổng 9 của chúng ta thì có 090 này 181 này 636 này 454 này và 727 anh em nhé về cái tổng đề của chúng ta thì tổng của nó nó sẽ có là 20 số nếu mà hai tổng này mỗi tổng của chúng ta thì có 10 số anh em nhé thì anh em cũng để ý mình nói và để ý mình viết lên trên này thì nó đỡ mất cái thời gian của anh em hơn tổng 4 tổng 9 để chúng ta lùi tuần thứ hai này mùng 3 tháng 10 thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên đề về 59 thì chúng ta đã ăn được cái tổng 4 anh em nhé ăn tổng 4 này là con 59 đó tiếp tục khiên xong chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thì mình test trong một tuần này xem chúng ta ăn được mấy lần thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thứ bảy đề về 09 thì chúng ta ăn được tiếp cái tổng 9 và tổng 4 này anh em nhé đó khiên xong thì lại đợi thứ hai hàng tuần thứ hai ngày mùng 10 tháng 10 của chúng ta thì có tổng 6 và 1 này ở đây thì chúng ta có 6 bóng 1 tổng 1 của chúng ta tổng 1 của chúng ta thì có 010 này 292 này 383 này 474 này và 565 tổng 6 của chúng ta thì có 606 này 151 này 242 này và 3388 và 797 anh em nhé. hai mươi số để chúng ta lui tuần thứ hai ngày mùng 10 tháng 10 này. Ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được. Ngày thứ hai, ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 74 thì chúng ta đã ăn được con đề 74 này trong cái tổng 1 này đó tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ bảy đề về 38 thì chúng ta cũng ăn tiếp cái con đề 38 này là cái tổng 1 anh em nhé tiếp tục lại đợi thứ hai chủ nhật này thứ hai thứ hai ngày 17 tháng 10 thì chúng ta lại tiếp tục có tổng 1 và tổng 6 anh em nhé tổng 1 và 6 này một bóng 6 thì tổng 1 tổng 6 ở đây chúng ta có rồi thì tiếp tục mình sẽ đi test cho anh em thứ hai ngày 17 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con đề 79 này là cái tổng 6 anh em nhé tổng 6 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ năm này đề về 65 thì chúng ta ăn tiếp cái con đề 65 và cái tổng 1 này đó thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này thứ hai ngày 24 tháng 10 của chúng ta thì chúng ta có tổng 0 và 5 anh em nhé tổng 0 và 5 này ở đây thì chúng ta có không bóng 5 không bóng 5 tổng không của chúng ta thì có con 00 này 55 này và con 191 282 373 và 464 tổng 5 của chúng ta 050 này 141 này 232 này 696 và 787 anh em nhé 20 số để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 24 tháng 10 ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai sang ngày thứ ba và ngày thứ tư đề về 41 thì chúng ta đã ăn được con đề 41 này tổng 5 anh em nhé tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ bảy này đề về 87 thì chúng ta ăn tiếp cái tổng 5 thì theo những cái đường cầu của mình test thì đa phần là một tuần nó ăn ít nhất là hai lần về cái tổng này anh em nhé nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được tổng này của chúng ta thì tổng nó chỉ có 20 số thôi không khác nào chúng ta nuôi một chạm cả lên là anh em tham khảo cho mình thứ hai ngày 31 tháng 10 của chúng ta thì có tổng 9 và tổng 4 này anh em này tổng 9 và 4 ở đây thì chúng ta có 9 bóng 4 chúng ta có tổng 4 và 9 ghép lần lượt của chúng ta tổng 4 của chúng ta thì có 040 này 131 này 2277 này chín năm chín này và sáu tám sáu tổng chín của chúng ta 090 181 272 636 và 727 này thì cái tổng 4 tổng 9 này của chúng ta thì cũng chỉ có 20 số thôi anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền anh em nhé về cái lui tổng này thì ngày hôm nay thì trên kênh của chúng ta thì cũng mới chia sẻ thì nó hơi dài một chút nên là anh em cũng thông cảm anh em nhé về một cái đường cầu lô khung của chúng ta kết hợp với lại xiên 2 thì em để ý luôn ở đây cho mình khá là đẹp thứ hai hàng tuần thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 này lô khung 3 ngày của chúng ta cũng ở giải tư này luôn anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình lô khung 3 ngày hôm nay thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm 050 này xiên 2 với lại 26 anh em để ý nhé ghép theo cái đường mũi tên này cho mình lô khung 3 ngày chơi thứ ba thứ tư thứ năm này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 50 này phải không ạ 50 ghép xiên với lại 26 thì chúng ta cũng ăn được 50 và 26 anh em nhé con 26 của chúng ta đây ở giải tư đây và con 50 của chúng ta về ở cuối ở giải 5 này thì chúng ta ăn được con 50 này và con 50 và 26 nếu mà chúng ta ghép xiên tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ hai tuần thứ hai ngày mùng 10 tháng 10 của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là cặp 565 này và ghép xiên với lại con 12 xiên thì mình sẽ đi test cho anh em thứ ba thứ tư thứ năm này Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 65 anh em nhé Ăn được con 65 lô cung Và ghép xiên 65 12 thì chúng ta cũng ăn được con 12 đây Và con 65 ở dãy 7 đây thì chúng ta ghép cả xiên thì chúng ta ăn được cả xiên Tiếp tục yên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 17 tháng 10 này thì chúng ta có cặp 2552 ghép xiên với lại 2534 5234 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 52 này lô cung 52 và ghép xiên với 34 thì chúng ta cũng ăn được con 34 52 và 34 anh em nhé tiếp tục kiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thì theo cái đường cầu này đa phần nó ăn ngày đầu tiên anh em nhé nên là anh em cân đối thứ hai ngày 24 tháng 10 này thì chúng ta có cặp lô khung 393 phép xiên với lại con 40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 thứ hai ngày 31 tháng 10 thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 696 này ghép xiên với lại con 73 anh em nhé thì cái đường cầu này khá là đẹp bạch thủ của chúng ta thì mình test cho anh em rồi anh em nào cẩn thận thì chúng ta có thể là test lại cho mình anh em nhé cá nhân của mình thì sẽ kết là con 696 này và con 73 này nên là anh em cân đối hợp lý là được anh em có thể là đánh cả bạch thủ con 73 này cho mình kết hợp lại cặp lô khung này ba con này vào khung với nhau anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung kết hợp với lại xiên 2 để chúng ta chơi thì tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ à, viết rõ hơn anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta ngày hôm nay về cái đường cầu đề lôi tuần thì mình sẽ thay đổi xem là nó có tốt hơn không bắt cho em là cái tổng 4 tổng 9 của chúng ta thì đủ của chúng ta là 20 số anh em nhé mũi tổng của chúng ta chỉ có 10 số thôi và cặp lô khung 3 ngày là 69 và 96 ghép xiên với 73 thì anh em nuôi thứ ba thứ tư thứ năm thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng khá là đẹp nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé anh em nào mà đang nuôi cái đề chạm 2 và cái chạm 7 thì anh em để ý cái chạm 2 ngày hôm nay cho mình em nhé chú ý cái đầu hai này khá là đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay đó thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta thì sẽ lỗ tương bừng và rực rỡ anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh em nhé thì anh em nào muốn giao lưu trực tiếp với lại cầu trực thần tốc vào bờ 24 giờ thì nhanh tay kết bạn với số Zalo trên màn hình đây 500k theo kênh mãi mãi anh em nhé chỉ dành cho những em nào mà không có thời gian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 Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều nay anh em nhé